mẫu nhà mới của 2023 nha quý vị Và với một căn nhà đã được gia chủ là tặng full nội thất đầy đủ hết rồi Và với căn nhà mình thì có diện tích là ngang 4m2 và độ sâu là lên đến 16m Và có hướng chính là hướng Tây Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị Và bên ngoài mặt tiền của căn nhà chúng ta thì được gia chủ thiết kế với uh, uh, những các cái uh, chậu cây xanh Và kèm theo với những các cái um, đèn led cũng như là thiết kế với phong cách mẫu hình vuông rất là đẹp và tuyệt vời đây là một trong những mẫu nhà cuối năm 2022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 và với à, nằm trên một con hẻm rộng lên đến khoảng 6 à, à, mét và một con hẻm đã được đổ nhựa rồi rất là sạch sẽ và thoáng mát nha một khu phố ở rất là an ninh và yên tĩnh thoải mái này quý vị và con đường này thì rất là rộng và thoáng ở bên ngoài đây thì chúng ta sẽ có cái xe hơi nghe đang đậu ngay ở gần của căn nhà mình luôn nha quý vị đây rất là thoải mái và con đường xe hơi ra vào rất là dễ dàng và thuận tiện nha quý anh chị Đấy, với một trục thẳng đường xe hơi này ra là ra đường Quang Trung rồi nha anh chị với à, căn nhà mình thì à, ngay sát với mặt tiền đường Quang Trung, cách mặt tiền đường Quang Trung tầm cỡ khoảng à, từ 50 đến 70 mét đi bộ mà thôi nha anh chị ơi. Khá là tuyệt vời. Vâng thì để tiếp đến em sẽ quay trở lại với căn nhà để giới thiệu đến tiếp cho quý vị khách hàng chúng ta cùng xem và tham quan cái nội thất ở bên trong nha quý vị. Vâng và để tiếp đến thì à, em sẽ mời tất cả quý vị và mọi người vào bên trong để à, tham quan cái à, không gian và thiết kế căn nhà mình nhé quý vị. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái khu vực đậu gara ô tô này cũng như là đậu thêm xe máy được nha quý vị. Ở đây thì chúng ta đậu xe hơi cũng như là từ 4 đến 7 chỗ nha, cũng là xe bán tải đậu vừa luôn nha quý vị. Và với uh, khu vực uh, không gian ờ, ở gara ô tô thì được gia chủ là lót gạch bóng kiến và gạch uh, 60 x 60 vuông và hai bên bức tường thì đã được gia chủ là dán những các viên gạch cao lên đến trần nhà rồi cũng như là có gắn những các cái hệ thống đèn chiếu sáng trợ sáng và những các cái đèn led nha quý vị và cũng như là và bên trên thì chúng ta sẽ có cái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 Khu vực đằng sau đây thì à, chúng ta sẽ có cái không gian à, phòng khách của căn nhà và được gia chủ tặng thêm cho gia đình chúng ta với một bộ sofa nha các anh chị. Bên trên thì à, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng như căn nhà mình này. Và hai bức tường thì được gia chủ dán những các cái viên gạch cũng như là những các cái dây dán thường rồi và có đóng những các cái um, gỗ tủ kệ để tivi và có những các cái tủ để trang trí nha quý vị. Khu vực đằng sau thì chúng ta sẽ có cái giếng trời để thuận tiện cho gia đình chúng ta lấy gió và lấy ánh sáng. Và khu vực đường sau cuối của căn nhà mình thì à, sẽ được gia chủ thiết kế với một khu vực à, rửa mặt ở đường sau. Và cũng như là trang trí những các cái à, cây xanh ở đường sau của căn nhà mình nha quý vị. Và đường sau đây thì sẽ được gia chủ thiết kế với ô khoảng giếng trời từ bên dưới lên bên trên và đã được gia chủ là gắn hàn những các cái sắt rồi và che chắn lại cho căn nhà mình rồi nha quý vị. Và đây thì chúng ta sẽ có những các cái um, không gian thiết kế của căn nhà, khu vực uh, vị trí căn nhà mình nha quý anh chị, rất là đẹp và tuyệt vời. Một mẫu nhà ngà là ngang 4m2 và độ sâu là 16m và với hướng nhà mình là hướng tây tây bắc thuộc mệnh theo thủy là tây tứ trạch. Đấy với ờ, nhà mình thì ờ, xây dựng là lửng là lửng ngược nha quý vị ơi, rất là đẹp nha. Và được gia chủ thiết kế với không gian phòng bếp được thiết kế bên trên khu vực tầng lửng nha quý vị. Và nhà này thì sẽ được gia chủ là tặng tất cả nội thất kèm theo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 và được gia chủ tặng thêm điều hòa cũng như là những các cái um, đồ trang trí ở bên trong và có những các cái uh, tủ bếp thì được gia chủ làm những cái chất liệu là của ăn cường rất là đẹp và tuyệt vời nha quý vị. Bên trên thì uh, chúng ta sẽ có hệ thống là đèn trùm và đèn led đèn chiếu sáng này và cũng như là có cửa sổ mở ra và lấy gió lấy ánh sáng nha quý vị. Cũng như là có tặng thêm điều hòa luôn nha. Một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp. Và nhà xây mới sổ hồng riêng và căn nhà là ngang 4m2 và độ dài là 16m. Với à, căn nhà thì đang được gia chủ bán với cái giá chỉ hơn 8 à, tỷ đồng một xíu thôi và còn thương lượng cho quý vị những à, vị khách hàng đang xem và cũng như là đang có nhu cầu và quan tâm đến một trong những căn nhà đẹp ở trên khu vực địa bàn của quận Gò Vấp và với phần khúc um, trên dưới 8 tỷ đi như căn nhà này thì quý vị uh, liên hệ về bên kênh nhà đất bên em theo hai số điện thoại ở bên uh, góc trái màn hình để đi xem như quý vị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 Và trên khu vực phòng bếp thì à, được gia chủ tặng thêm một bộ bàn ăn gồm 6 à, ghế nha và có à, tủ bếp cũng như là tủ đồ trang trí lên cái không gian khu vực phòng bếp nha. đại với một căn nhà xây dựng thiết kế rất là đẹp theo phong cách mẫu hiện đại, mẫu mới nhất và mẫu của 2023 nha anh chị. Rất là đẹp và tuyệt vời luôn. Nằm trên ngay sát bên với lại khu vực công viên Lòng Hoa và chợ Nhông Tây với căn nhà là hướng Tây Tây Bắc thuộc mệnh theo phong thủy là Tây Tứ Trạch nha quý vị. Khá là tuyệt vời và đang được cho chủ bán với cái giá chỉ có 8 tỷ nào 8 tỷ 500 triệu đồng thôi à, và còn thương lượng nha quý vị. Với xây dựng là một trệt một lửng và lên đến 3 lầu với có ờ, bồn tắm nằm và cũng như là vệ sinh đứng Đấy, với thiết kế rất là đẹp nha quý vị Được uh, gia chủ tặng full nội thất nha Đây là một trong những mẫu nhà phải nói là rất là tuyệt vời Cho những uh, khách hàng nào đang quan tâm Và cũng như đang có nhu cầu Mua cho mình một căn nhà ở trên vị trí Ngay trục đường Quang Trung Thuộc phường 8 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh Ngay sát bên với lại trạm y tế uh, Phường uh, uh, 8 nha quý vị Và ngay gần với lại khu vực uh, công viên Lòng Hoa chạy Đông Tây Và ngay sát bên với lại khu vực uh, uh, Siêu thị MH2 đang xây dựng ở trên đường Phan Huy Ích nha. Một trong những mẫu nhà full nội thất và xây mới rất là đẹp. Ngang 4m2 và độ dài là 16m. Xây dựng à, rất là tuyệt vời như quý vị, được gia chủ là tặng full nội thất và không gian phòng vệ sinh thì à, khá là rộng luôn. Đấy, với à, cửa gỗ của căn nhà mình thì được gia chủ làm gỗ đỏ nha quý vị. Đấy, với đây là đường sau này, khu vực phòng ngủ và cũng như là vệ sinh đường sau của căn nhà khá là đẹp một mẫu nhà phải nói là rất tuyệt vời không thể chê vào đâu nữa chỉ trong phân khúc khoảng à, trên dưới 8 tỷ đồng thôi là gia đình mình có thể là sở hữu ngay một căn nhà với à, hai mặt tiền mặt tiền trước và mặt tiền đằng sau căn nhà này thì à, rất là nhiều gió và ánh sáng nha quý vị đại chủ xây mới và có sổ sẵn rồi Anh chị khách hàng chúng ta mua thì công chứng ngay trong ngày đều được nha Và chủ nhà sẽ hỗ trợ vay vốn ngân hàng gia đình mình Từ 60 đến 80% giá trị căn nhà nha quý vị Đấy, với ờ, thiết kế rất là tuyệt vời nha Đấy, một mẫu nhà phải nói là khá là đẹp này và xây dựng mới cũng như là ngay ờ, khu vực trung tâm căn nhà mình thì ở thông từ đường ờ, cây trăm củ nay thuộc đường Nguyễn Khối thuộc phường 8 quận Gò Vấp sang đường Quang Trung Đấy, rất là thuận tiện cho mọi gia đình chúng ta di chuyển về khu vực sân bay cũng như là Bình Thạnh, Bình Tân và Tân Bình Dân Phú cũng là về những các cái khu vực lân cận thì rất là gần nha quý vị Căn nhà này thì à, được cho chú là tặng nội thất đầy đủ hết rồi Với 4 à, phòng ngủ và full nội thất đầy đủ hết cho gia đình mình Khách hàng chúng ta mua chỉ việc là sách Bali về ở thôi Đấy, một mẫu nhà phải nói là thiết kế theo cách hiện đại và khá là đẹp sang trọng đẳng cấp này Đấy, với một vị trí phải nói là tuyệt vời và nằm ngay khu vực trung tâm thì uh, cô chú anh chị khách hàng chúng ta đang xem và cũng là đang lựa chọn cũng như là quan tâm đến cho mình một mẫu nhà mới và thiết kế uh, đẹp và với trong phân khúc uh, trên dưới 8 tỷ đồng như căn nhà này Thì uh, quý vị khách hàng chúng ta uh, liên hệ để đi xem nha quý vị Và đây là khu vực đường sau của căn nhà mình Khu vực phòng ngủ số 4 Đấy, với uh, phòng ngủ số 4 của căn nhà mình uh, đường sau nha quý anh chị Và được gia chủ tặng full nội thất đầy đủ hết luôn Từ những các cái uh, bộ giường và tủ cũng như là bàn trang điểm kệ để tivi và có tặng thêm điều hòa nhá. Bên trên thì chúng ta sẽ có hệ thống là đèn led đèn chiếu sáng cho căn nhà mình rồi, rất là đẹp nha quý vị. Và di chuyển đến khu vực bên trên thì à, chúng ta sẽ tham quan đến cái phòng thờ và sân thượng trước sau nha. Một mẫu nhà xây dựng với thiết kế một trệt, một lửng và ba lầu rất là đẹp và đang được nằm trên ngay khu vực khu trung tâm, ngay thuộc à, đường Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp. Ngay sát bên lại khu vực à, làng hoa và chợ Hạnh Đông Tây, chợ đêm nha quý vị. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có cái khu vực là sân thượng đường trước của căn nhà này và bên trên thì đã được gia chủ là che chắn với những các cái thanh sắt và cũng như là trên thì chúng ta sẽ có những các cái ngói mà, uh, ở trên rồi đã được uh, gia chủ che chắn lại và cũng như là gắn thêm những các cái hệ thống đèn led nha quý vị cũng như là có những các cái chậu cây trang trí cho cái uh, khu vực trên sân thượng của căn nhà mình thêm phần đẹp và sang trọng nha quý vị và khu vực đường sau thì uh, chúng ta sẽ có sân đường sau này đây khu vực đường sau đây thì uh, gia đình mình uh, chúng ta có thể là trồng rau và cũng như là phơi đồ giặt chủ khu vực đường sau nha quý vị